em này em là người yêu nhé em thích cười nhỉ à, bây giờ bây giờ mình ờ, chẳng may mình đi hát mình gặp nhau bây giờ mình mình có có duyên rồi đấy anh anh thích em em thì em uy tín em bảo em không đi khách thì bây giờ đấy anh thấy em hai nghìn tư cơ hội cho anh là em mới lớn anh anh anh cũng rất thích anh đang kiếm vợ rất là khó nên em em có thể làm yêu anh được không hả em em ơi em em em, em em em em bỏ bỏ bỏ nghề đi về đi với anh anh nuôi à. nuôi nổi không mới là chuyện bây giờ em đi làm một tháng bốn năm mươi triệu nhưng mà về ở với anh thôi cái gì em cũng có chỉ được ở với anh thôi không cần phải làm gì ừ, bây giờ tháng năm năm 50 triệu cũng làm gì đâu mình con gái tiêu tí là hết đấy thì thôi thì về ở với anh nhỉ ừ, nắng yêu anh xong rồi à, đủ duyên mình cưới em nhỉ được không Ê, bây giờ đi về với anh nhé nào đi đi để anh em đưa về ra mắt mẹ nhé